Hey, bro. No, no. We, we. bounce on the dance floor. tìm cái mà mình đam mê á ừ, theo đuổi làm nó hợp lý hơn hồi xưa mình có thời gian thế mấy ông định là hồi xưa hồi xưa lúc nào về nào kiểu như nói với bố mẹ mà có ý định ui thôi con cảm giác con đi học không được con xin nghỉ rồi không bao giờ bố mẹ mình cho ý trang luôn học cấp 3 thì bắt buộc còn đại học bị ép thì không đúng không anh trong thực ra thì cấp 3 đại học thì nó cũng thế em ạ cái, cái cái người mà đã gọi là không có muốn đi học á thì bắt ép thì nó còn lên trường nó ngồi lớp nó ngồi chơi à nó ngồi chơi tới giờ về nó không về nó không ăn cơm mà tới giờ đi học nó không đi học nó lên ngồi chơi à bởi thế thà ngồi chơi đi nghỉ nghỉ đi học nghề hay là đi kiếm cái gì đấy là làm không nó có kinh nghiệm nó ngon hơn còn chứ lên trường nó ngồi chơi ví dụ ờ, ờ, buổi sáng 7 giờ đi học 7 giờ lên nằm ngủ nằm ngồi chơi mẹ tới 11 giờ về thì làm gì đâu phí phí thời gian phí phí tiền <laughs> chạy à chạy hả bro Sion à Sion à à, à, à. Sion à Goodbye my love đi đi theo theo theo anh không follow mình từ từ từ từ từ từ hay em Hehehehe <laughs> chơi game giờ chơi game giờ biết chơi game đó đây này đây này đây này đây này đây này Ui chuối ra ngoài, chuối ra ngoài, chuối ra ngoài <clears throat> Trời ơi chuối nhiều quá, chuối nhiều quá Chặn nhiều Hey bro. No, no. Ui, ui. Ê, nó xuống kìa, nó xuống kìa, nó xuống kìa. Ăn lồn rồi nè mày nhá mày nhá mày nhá mày nhá mày hết giờ hết e giờ <laughs> sao bro à ghê đó ghê đó biết pk đó mấy ông e lên mình nè e lên mình là chết nè e lên là chết đó e lên mình chết không nghe Ý, mẹ chết luôn kìa đánh với mấy con mà kiểu Rene tông hay là hay là dắt uh, ờ, anh em đánh cò cưa mới win được vì, vì mà mà áp áp sát á kiểu như là áp sát mà mà đánh nó luôn á thì nó một combo thực ra nó một combo là mình chết rồi nhìn nó thế đó nhưng mà nó một combo là mình đi game này ha game này team mình đánh hay chứ ông nhìn thằng tốt chờ thằng tốt không là phế một lên rồi nè thằng tốt là phế một lên nè hai boss mình hay thì game này mình chỉ việc là đi vét thôi là win rồi nè siêu ra cưng hai nè đây drop bro Ê, ra chơi thằng này dễ hơn á Này Ăn đi bro Ăn đi, ăn đi Cho nó Mình đi đánh với team <laughs> Ui, em ơi cứu cứu em cứu em cứu em chết rồi có nguyên nhà <coughs> bỏ bỏ bỏ bỏ mày ăn thằng lộn rồi bò bò bò bò bò bò bò bò bò bò bò bò bò ha ha ha ha ra là đi về quá tầng ba luôn á hả lồn gì ghê hả kệ kệ phiêu ra đi không đẩy đẩy đi đẩy đi đẩy đi cân ba không chết chợ hay hay hay quá để tao khen mày hơi nhiều rồi đó rough road. quá hay quá hay quá hay quá đi mình hay quá à ngon ngon ngon à do anh táp ra ngoài à do anh táp ra ngoài à